Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog Vivo Vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì kỳ SEA Games lần thứ 31 sẽ chính thức được diễn ra tại Việt Nam và năm nay thì nước chủ nhà Việt Nam đã quyết định lựa chọn hình ảnh con sao la là linh vật chính thức cho kỳ SEA Games lần thứ 31 và đối với mỗi kỳ SEA Games thì bên cạnh việc quốc gia nào sẽ đăng cai tổ chức thì mọi người cũng thường quan tâm đến logo và linh vật chính thức sẽ được thiết kế như thế nào Vậy từ hôm nay, mọi người hãy cùng chúng mình ngược về quá khứ để xem những từ di văn trước thì logo và linh vật sẽ trông như thế nào nhé. Đầu tiên, nói tới logo thì ở những thời kỳ đầu, logo của SEA Games chỉ đơn giản mang ý nghĩa hướng đến một tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các nước tham dự qua hình ảnh những vòng tròn đan vào nhau và với số vòng tròn cũng là số thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Và đây thì được xem như là điều cốt lõi nhất trong thiết kế của mọi logo sau này. Tuy nhiên thì với sự phát triển chung của cả khu vực và do dòng chảy lịch sử ở Đông Nam Á đã có nhiều biến động nên là đã có một số sai sót trong thiết kế ở những nơi SEA Games Ban đầu thì logo chỉ có 6 vòng tròn kết vào nhau, tượng trưng cho 6 quốc gia đầu tiên tham dự là Thái Lan, Lào, Myanmar, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Nhưng đến tận kỳ SEA Games 15, tức là SEA Games năm 1989 tại Malaysia, khi mà số nước tham dự đã là 10 thì số lượng vòng tròn vẫn không thay đổi và thiếu sót này còn được lặp lại sau đó ở SEA Games 22 tại Việt Nam vào năm 2003 Kỳ đại hội này thì đã có thêm thành viên thứ 11 là Đông Timor, song logo của SEA Games vẫn chỉ có 10 vòng tròn viết vào nhau và theo thời gian đi cùng với nhận thức về một cộng đồng chung vững mạnh và mối quan hệ giữa các nước trong khu vực cũng dần trở nên yên ấm thì việc thiết kế logo cũng đã thoáng hơn và bên cạnh đó thì trong thiết kế logo SEA Games cũng sẽ được khéo léo để lồng ghép vào bởi các biểu tượng văn hóa đặc trưng của các quốc gia đăng cai và tiên phong trong việc thiết kế logo SEA Games mang một nét đặc trưng riêng của nước chủ nhà thì phải kể đến đầu tiên đó là Singapore vào kỳ SEA Games lần thứ 17 năm 1993 thì Singapore đã sử dụng logo có biểu tượng đầu sư tử với hàm ý là khơi gợi lại một truyền thuyết thời khai thiên lập địa quốc đảo này về vị hoàng tử Sanila Utama Ân đã nhìn thấy một con sư tử là sinh vật sống đầu tiên trên hòn đảo nên là đã đặt tên cho hòn đảo này là thành phố sư tử tức là Singapore Tuy nhiên thì logo mang đậm nét đặc trưng riêng của nước chủ nhà chỉ thật sự chuyển mình ở SEA Games lần thứ 22 tại Việt Nam vào năm 2003. Logo ở SEA Games thứ 22 là những nét mềm mại, cách điệu của chim lạc, hình tượng trang trí trên đồng trống đồng ngọc lũ, loại hình nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu nhất của nền văn hóa Đông Sơn của người Việt cổ từ trước công nguyên và kể từ đó thì logo của các kỳ SEA Games sau đều rất đậm nét hình ảnh của quốc gia chủ nhà và dù logo SEA Games có thay đổi ra sao đi nữa thì nó vẫn luôn có hình ảnh biểu trưng cốt lõi không thể thiếu là những vòng tròn kết vào nhau nhằm gửi đi thông điệp hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia tham dự. Bên cạnh logo thì linh vật của SEA Games cũng có một sự thu hút không kém và linh vật cho kỳ SEA Games lần thứ 31 là hình ảnh của con sao la và sao la là một trong những loại động vật hiếm nhất trên thế giới đặc hữu tại Việt Nam và thông qua mẫu biểu tượng sao la thì Việt Nam muốn giúp cho bạn bè trong khu vực và quốc tế biết thêm những giá trị rất đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước và con người Việt Nam Bên cạnh đó thì hình tượng sao la còn mang ý nghĩa thân thiện, nhanh nhẹn và hoạt bát, vừa phù hợp với tính chất của thể thao, vừa mang tính chất đặc trưng của đất Việt. Trước kỳ SEA Games lần thứ 31 sắp tới sẽ được diễn ra tại Việt Nam là kỳ SEA Games lần thứ 30 và linh vật SEA Games 30 được nước chủ nhà Philippines lựa chọn là Pami và trong con vật này thì rất là đáng yêu với màu sắc bắt mắt và tên Pami trong tiếng Ai Cập có nghĩa là con mèo còn tiếng Philippines là Familia có nghĩa là gia đình Pami thì giống hình chú mèo được tạo thành từ 7 quả bóng hình cầu có 5 màu là màu vàng, trắng, xanh và đỏ và đôi mắt thì là màu đen Sami đại diện cho từng quốc gia, từng vận động viên và sự đoàn kết như một gia đình. Đồng thời thì linh vật đáng yêu này cũng tượng trưng cho sự vui vẻ. Đến kỳ SEA Games lần thứ 29 thì linh vật chính thức tại SEA Games 29 là chú hổ hi Mau. Chú hổ có lông vàng, đàn đen này vốn thuộc loại hổ Malaysia, chỉ có thể được tìm thấy ở vùng phía nam bán đảo Malaysia và không chỉ là một loại vật đặc trưng cho Malaysia, cái tên Rimau cũng rất có ý nghĩa. Theo nước chủ nhà thì Rimau là viết tắt của năm từ Respect, tôn trọng, Integrity, trung thực, Move, di chuyển, Attitude, thái độ và Unity, đoàn kết. Với năm từ này thì nước chủ nhà Malaysia hy vọng rằng linh vật Hồ Duy Mau sẽ luôn nhắc nhở các vận động viên thi đấu với tinh thần fair play cao và đoàn kết tôn trọng lẫn nhau và điều này nhằm góp phần tạo nên một kỳ SEA Games thành công, tăng sự gắn bó giữa các quốc gia trong khu vực. Tiếp theo, tại kỳ SEA Games lần thứ 28 ở Singapore thì linh vật chính thức là sư tử Mila. Nila thì được thiết kế cao 1m90 có bồn đỏ rực lửa là tượng trưng cho đam mê, khát khao cháy bỏng và mong muốn thể hiện bản thân của vận động viên tham dự SEA Games. Bên cạnh đó thì khuôn mặt trái tim của linh vật Mila tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau hình ảnh sư tử Mila thì một cặp cú mèo được chính thức lựa chọn làm linh vật cho kỳ SEA Games 27 tại Myanmar và hai chú cú mèo này thì được coi là biểu tượng may mắn, hạnh phúc và cú thì vốn là được biết đến rộng rãi như loài chim thông minh, điềm tĩnh, lạnh lùng và chắc chắn. Thế nhưng ở Myanmar thì cú được coi là con vật mang đến sự tốt lành và biểu tượng may mắn của các gia đình. Trở về với kỳ SEA Games lần thứ 26 tại Indonesia, linh vật chính thức của kỳ SEA Games này là cặp đồng Komodo và Komodi, một loài bò sát nổi tiếng ở hòn đảo Sumatra của Indonesia. Trước kỳ SEA Games lần thứ 26 là SEA Games 25 được tổ chức tại Lào và cũng tương tự như Indonesia thì Lào đã lựa chọn một cặp voi trắng mang trang phục truyền thống của Lào nhằm gợi nhắc đến nguồn gốc của Lào là vương quốc lan sang từ cổ đại, có nghĩa là vương quốc triệu voi và Lào hy vọng rằng các linh vật với biểu cảm vui vẻ là một phần quan trọng trong việc khích lệ tinh thần thi đấu cho các vận động viên tham gia. Đến với Thái Lan tại kỳ SEA Games lần thứ 24 thì chú mèo Ken được lựa chọn là linh vật của SEA Games năm 2007 và được ban tổ chức SEA Games tại Thái Lan chính thức giới thiệu vào ngày 22 tháng 9 năm 2006 và tên gọi Ken thì được đặt bởi một cô bé 8 tuổi và Ken mặc pha Pakhauma, một chiếc khố truyền thống của Thái Lan và cầm một chiếc khen bè tượng trưng cho sự lạc quan. Tên của nhạc cụ thì tình cờ có cách phát âm tương tự như tên của linh vật là Ken Trong tiếng Anh, nó là một từ ngắn nghĩa là có thể thể hiện thái độ của các vận động viên trong nỗ lực giành huy chương vàng. Đến kỳ SEA Games lần thứ 23 thì linh vật chính thức là loại đại bàng Philippines, một trong những loại đại bàng lớn nhất thế giới và đặc trưng là một chùm lông lớn ở trên đầu đài vàng thì tượng trưng cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh, thể hiện tinh thần chiến thắng của tất cả các vận động viên tham gia. SEA Games lần thứ 22 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức và biểu tượng vui của SEA Games 22 được đặt tên là trâu vàng với bản chất hiền lành, hòa đồng và chăm chỉ. Hình ảnh con trâu thì rất là gần gũi và thân mật với người dân trong nền văn minh lúa nước của Việt Nam và một số nước ở Đông Nam Á. Với kỳ sea Games 21 thì linh vật chính thức là một túi sóc, màu vàng ở trên thân sóc thì tô động thêm khía cạnh chiến thắng. Về cái bên Situmat thì từ Si tương tự về mặt ngữ âm với từ Si trong Si Game và cũng là một cách nói chuyện thân thiện trong tiếng Mã Lai và từ Tu là phần đầu tiên của Tupai nghĩa là sóc và từ Mas là xuất phát từ chữ Emas nghĩa là vàng trong tiếng Mã Lai linh vật của Thế vận hội Đông Nam Á năm 1999, tức là kỳ SEA Games thứ 20, là một đứa trẻ tên là Agua Puriman và trang phục truyền thống mà cậu bé này mặc thì mang màu sắc của lá cờ Brunei Darussalam, tượng trưng cho bản sắc văn hóa truyền thống của vương quốc Brunei và cậu bé thì cầm một lá cờ biểu tượng chào đón du khách đến Brunei. Linh vật chính thức của kỳ si game lần thứ 19 là nhân vật Hanuman trong sử thi Ramayana, một thiên anh hùng gia của Ấn Độ, được lan truyền vào Indonesia từ thời cổ đại. Trong bản sử thi chuyển thể của người Java, Hanuman mang hình dáng của một con khỉ trắng. Hanuman là một tín đồ cuồng nhiệt của Rama và luôn sùng bài Rama, người đã chiến đấu bên cạnh anh ta và luôn hoàn thành nhiệm vụ nhờ sự vật trội về tốc độ, sức mạnh và độ cao. Việc đưa Hanuman trở thành linh vật là để thúc đẩy phương châm cầu mong người tốt nhất chiến thắng, một cụm từ được sử dụng trước mỗi cuộc thi để mang hy vọng chiến thắng cho người xứng đáng nhất. Màu trắng là màu của bộ lông trắng bông, tượng trưng cho sự chân thành và thật thà, còn màu vàng và đen đại diện cho đặc tính của nhân vật này trong nghệ thuật múa rối. Màu trắng thể hiện tinh thần thể thao, còn màu vàng và đen đại diện cho chất lượng thi đấu. Một con mèo xiêm có tên là Savoni được lựa chọn là linh vật của kỳ siêu lần thứ 18 tại Thái Lan. Con mèo xiêm Savoni mang theo một chiếc ô có tên là Kurang đang chắp tay chào. Mèo xiêm là một giống mèo quý có nguồn gốc từ Thái Lan. Cái tên Savoni là một lời chào trong tiếng Thái, thể hiện sự thân thiện, gần gũi, mến khách giống như con người Thái Lan. Linh vật của kỳ SEA Games lần thứ 17 cũng là một chú sư tử, còn tên là Singa, với bộ, mõm và đuôi đều mang hình trái tim, tượng trưng cho tình yêu và sự chào đón nồng nhiệt của Singapore muốn gửi đến các vận động viên. Linh vật của kỳ SEA Games lần thứ 16 là chú gà trống Kikolapuyo với bộ lông rực rỡ. Phần đông ý kiến thì vẫn làm tưởng đây là linh vật đầu tiên xuất hiện tại SEA Games, nhưng thực ra đây chỉ là linh vật chính thức đầu tiên được công nhận. Chú gà Kiko Lapuyo đại diện cho giống gà phi, một loài gà chọi nổi tiếng của Philippines. Gà phi thì có bộ lông đẹp, lì lợm và đá tốc độ. Ở kỳ SEA Games năm 1987, tức là kỳ SEA Games lần thứ 14, thì Indonesia không sử dụng linh vật và đến năm 1989 linh vật lại xuất hiện trở lại và từ đây về sau thì đây là một biểu tượng không thể thiếu của nước chủ nhà mỗi kỳ SEA Games diễn ra và linh vật của kỳ SEA Games năm 1989 là kỳ SEA Games lần thứ 15 tại Malaysia là một chú rùa vàng Johan đội mũ dáng đứng khá là vui nhộn cùng nụ cười tươi trên môi với kỳ SEA Games lần thứ 13 thì đây được đánh dấu là lần đầu tiên một kỳ SEA Games sử dụng linh vật được xem là một biểu tượng vui, thể hiện rõ nét văn hóa của quốc gia đăng cai sự kiện. Linh vật chính thức của kỳ SEA Games thứ 13 năm 1985 là một con mèo xiêm. Mèo xiêm là giống mèo bán xứ của Thái Lan, một trong những giống mèo lông ngắn phương Đông được công nhận đầu tiên. Trong tiếng Thái thì nó được gọi là Wichen có nghĩa là kim cương mặt trăng. Đến kỳ SEA Games lần thứ 12 năm 1983 tại Singapore thì kỳ SEA Games này thì chỉ có logo chính thức và không có linh vật. Và tương tự như thế thì kỳ SEA Games lần thứ 11 ở Philippines năm 1981 cũng chỉ có logo, không có linh vật. Kỳ SEA Games lần thứ nhất tại Thái Lan năm 1959 lần đầu tiên được tổ chức cũng chỉ có logo, không có linh vật. Riêng những kỳ SEA Games giai đoạn 1961 đến 1979 tương đương với kỳ SEA Games thứ 2 đến kỳ SEA Games thứ 10 đều không có cả logo và linh vật. Những năm gần đây, ban tổ chức của các kỳ SEA Games còn thiết kế thêm những hình ảnh sinh động của các linh vật khi mà gắn với các môn thi đấu chính thức được diễn ra tại các kỳ SEA Games đấy. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem hình ảnh của sao la Việt Nam khi mà gắn với các môn thi đấu chính thức được diễn ra tại SEA Games 31 sẽ trông như thế nào nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng mình và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho chúng mình xin một like và một đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi có những video tiếp theo nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog Vivo Vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì kỳ sinh ngôi lần thứ ba sẽ chính thức được diễn ra tại Việt Nam